Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý biết thì tuần qua là một tuần tăng giá cả tuần của cậu vàng. Cậu vàng của chúng ta mở cửa vùng 1843. À, sau đó cậu vàng tiến đến vùng 1875 à, điều chỉnh trở lại vùng 1852 sau đó lại nhanh chóng tiến đến vùng 1890 nói chung là trong tuần qua cậu vàng chúng ta là tăng giá gần 40 đô là một tuần tăng giá xuyên suốt cả tuần Đấy. Diễn biến tuần qua hơi bất ngờ so với nhận định của chúng ta Chúng ta nhận định là cậu vàng tiến đến vùng 6570 à, Test cái chen à, trên uh, test cái kênh giá trên đồ thị daily thì sẽ điều chỉnh đi xuống Tuy nhiên cậu vàng à, test chen xong chỉ điều chỉnh có 20 đô sau đó lại tiếp tục tiến lên trên 20 đô so với cái chen Thực ra thì uh, cậu việc cậu vàng phá chen này hơi bất ngờ nhưng mà đấy cũng là một phần của cuộc chơi nhiều khi nhà cái đánh nhiều ờ, khi là đánh vượt ngoài tính toán của suy nghĩ thông thường của mọi người để tất toán trạng thái thôi còn nếu theo cá nhân tôi đánh giá thì việc cậu vàng vượt ra ngoài chen này không phải là bứt phá để đi lên bởi vì thông thường để bứt phá một cái kháng cự mạnh thì cậu vàng sẽ là bứt phá với một cái lực nó rất là mạnh và nó bứt phá rất xa trước khi test lại chen thì nó mới gọi là phá vỡ kháng cự nhưng đây cậu vàng bứt phá xong và cứ đi dịch ngang ở quanh chen thì có thể nói cái khu vực này nó có thể là một cái ờ, tín hiệu breakout giả cá nhân tôi thì vẫn đánh giá là đây là điểm chạm lần thứ ba và nó đều với ba ba điểm chạm ở đáy thì sẽ có ba điểm chạm trên đỉnh và đến điểm chạm lần thứ tư thì mới là lúc bứt phá đây chúng ta nhìn lại khi ở dưới đáy này cầu vàng có một điểm chạm này hai điểm chạm này ba điểm chạm này nhưng vì cậu vàng không phải xuyên xuống do vậy đến lần thứ tư là cậu vàng chỉ test lại đáy sau đó bứt phá bây giờ đối với phần trên này cũng vậy cá nhân tôi đánh giá là cậu vàng sớm muộn sẽ đi xuống thôi à sẽ đi lên bứt phá cái kênh giá cờ tiếp diễn này trên chat uh, tuần tuy nhiên đây là ba điểm chạm tôi thì tôi kỳ vọng cậu vàng sẽ có một nhịp điều chỉnh đấy cậu vàng sẽ điều chỉnh võng xuống như thế này y như ở dưới thôi bóng xuống dưới sau khi quay trở lại test đỉnh thế này thì là đây sẽ là lúc bứt phá vòng sau sẽ là vòng bứt phá chứ không phải vòng này đó và tôi kỳ vọng của vàng sẽ điều chỉnh xuống tầm 1820 ờ, cộng trừ 2800 cộng trừ 20 giá đây là khu vực lý tưởng để cậu vàng bứt phá Ờ, trước khi đi vào phân tích chi tiết các khung thời gian ngắn hơn và chiến lược giao dịch tuần sau thì tôi sẽ phân tích điểm qua tin của tuần qua và uh, tin cơ bản tuần tới tuần qua thì ờ, trong tuần chúng ta không có quá nhiều thông tin à, được chú ý tâm điểm thì vẫn là biên bản của họp FOMC tuy nhiên à, trong biên bản này chúng ta biết rồi à, biên bản của họp này Fed vẫn à, giữ quan điểm là thống nhất từ đầu là tiếp tục duy trì lãi suất thấp 0% tuy nhiên có những gợi mở là nếu lãi suất tăng ờ, à, tôi xin lỗi nếu lạm phát và sự phục hồi của nền kinh tế tăng trưởng quá nóng thì Fed có thể xem xét thay đổi lại cái chính sách trong những uh, kỳ họp tới đấy do vậy tâm điểm uh, sẽ dồn vào kỳ họp tháng 7 uh, 15 17 gì đó tôi không nhớ chính xác ngày tầm 15 uh, giữa tháng 7 do vậy từ giờ giữa tháng 7 chúng ta yên tâm là giá vàng sẽ biến động theo kỹ thuật thôi Tuần tới thì các thông tin kinh tế của chúng ta cũng không có nhiều thông tin kinh tế được công bố bởi vì cuối tháng rồi. À, ngày à, thứ hai chỉ có một thành viên FOMC phát biểu. À, ngày thứ ba thông tin của chúng ta à, cũng không có nhiều thông tin ngày thứ tư cũng không có thông tin nào quá quan trọng vẫn là số người nộp à ngày thứ tư chúng ta thứ tư không có thông tin nào quá quan trọng đúng rồi duy nhất ngày thứ năm thì chúng ta sẽ có thông tin là GDP của Mỹ GDP quý kỳ này dự kiến GDP của Mỹ tăng trưởng ờ, mạnh 6,4 thực tế thì nó có thể cao hơn bởi vì chúng ta lưu ý là quý trước so với ờ, cùng kỳ năm trước thì tầm này GDP âm rất là lớn và là quý 2 năm nay thì nền kinh tế Mỹ vừa mở cửa trở lại chúng ta biết là cái ờ, lạm phát tăng mạnh thì do đó cái kích cầu tiêu dùng nó tăng mạnh hoàn toàn GDP có thể tăng trưởng vượt hơn 6,4 thứ ờ, sáu thì chúng ta có đơn đặt hàng hóa lâu bền thôi à không phải tôi xin lỗi không phải thứ sáu chúng ta cũng không có tin gì quan trọng của Mỹ cả có PCI Ờ, tiêu chung lại thì tuần tới chúng ta chỉ có ngày thứ năm là thông tin GDP là có thể ảnh hưởng lớn đến biến động của giá vàng do vậy cầu vàng sẽ biến động theo kỹ thuật thì lát nữa chúng ta sẽ phân tích chi tiết của kỹ thuật tức là về mặt thông tin thì tuần tới không có thông tin nào quá lớn ảnh hưởng đến biến động giá vàng xét về chỉ số DXY đô la index thì chúng ta biết tuần qua đô la index sau khi chạm vùng 896 lại bật lên và đóng cửa trên 90 tôi thì vẫn khá tin tưởng vào cái khu vực 8990 à, này sẽ là đáy hỗ trợ của DXY và EXY sẽ có một đợt phục hồi ít nhất là trở lại vùng 915 sau đó mới tìm xu hướng do vậy nó sẽ phù hợp với nhịp là khi DXY phục hồi thì cậu vàng sẽ bị áp lực là giảm giá điều chỉnh điều chỉnh điều chỉnh nếu chúng ta nhìn trên chart tuần và chart tháng thì rõ ràng DXY sẽ là vẫn đang trong chu kỳ downtrend đấy mây uh, tháng mây giảm cũng đã xuất hiện rồi đấy uh, MA 200 thì vẫn tiếp tục uh, trong xu hướng đao chen lao dốc xuống thôi dài hạn do vậy là ngắn hạn thì là DG chưa chưa uh, có thể phục hồi nhưng mà về dài hạn thì DG sẽ đi xuống và giảm giá do vậy là dài hạn tôi vẫn nói là cầu vàng sẽ đi lên còn ngắn hạn thì cầu vàng hoàn toàn sẽ phải gặp điều chỉnh khi gặp vùng kháng cự mạnh thôi đó là về các thông tin liên quan còn đối với trực tiếp bản thân cầu vàng thì chúng ta thấy rồi thì cái lực phá của cậu vàng breakout trend thì là lực phá breakout nó không được mạnh mẽ thì nhiều khả năng đây sẽ là lực phá giả và cậu vàng tiệm cận vùng nghìn chín vùng này hoàn toàn có thể xảy ra điều chỉnh kỹ thuật mạnh RSI cũng đã lên năm rồi tiến vào vùng quá mua rồi tất nhiên là nó không tiến quá mạnh nhưng đối với những sóng mà tăng bình thường không phải sóng tăng nước rút thì khi RSI lên trên vùng quá bán này quá mua này thì nó sẽ gặp điều chỉnh trở trở lại do vậy rất phù hợp với lộ trình cậu vàng điều chỉnh xét trên kênh giá H4 thì chúng ta nhìn thấy rồi Cầu vàng tuần qua có phá qua kênh giá H4 nhưng đa phần giá vẫn là đi vào đóng cửa nến ở dưới H4. Dưới, kênh giá này, những đợt phá qua đóng cửa bên trên nhanh chóng bị giá bị bán tụt trở xuống luôn. Nó thể hiện là những đợt breakout giả quét stop loss thôi. Cá nhân tôi vẫn đánh giá cậu vàng sẽ là uh, điều chỉnh trở lại uh, trong kênh giá này. Và tuần tới, nhiều khả năng cậu vàng sẽ điều chỉnh hướng trở về cái khu vực vùng 18 4x xuống tuần tới của chúng ta nhé thì à, ngắn hạn chúng ta vẫn canh bán men theo kênh giá này trước hết thì cái khu vực 8990 này chúng ta vẫn có thể bán và chúng ta dừng lỗ ở đây dừng lỗ nghìn chín thôi chốt lời chúng ta hướng đến trước mắt là cậu vào test lại chen vùng 185x ờ, Đấy. xa hơn ra vùng 184x khu vực mua thì tuần tới trừ khi giá vàng test chen tùy theo điểm chạm của chen nếu test đầu tuần thì có thể test về cái khu vực 3x mà test cuối tuần thì test về khu vực 4x đây sẽ khu vực mua của chúng ta đó là đối với cậu vàng thì chúng ta sẽ thực hiện chiến lược như vậy chiến lược vẫn sẽ men theo cái chen kênh giá phía trên này để chúng ta bán thôi tức là tuần tới ưu tiên canh bán ở cái khu vực 189x ờ, nhá 1900 trở xuống chúng ta tùy theo điểm chạm trong tuần nếu ngay đầu tuần thì chúng ta có thể bán 89 nhưng mà những phiên sau giữa tuần cuối tuần chúng ta phải dịch dần lên 95 97 rồi nghìn chín tùy theo điểm chạm thôi có một điểm lưu ý nữa là chúng ta lưu ý là à, cậu vàng thì vừa vượt qua MA 200 à, trên daily ở vùng 1850 tuy nhiên cái xu hướng MA 200 vẫn đang có xu hướng kéo ngang và hơi có xu hướng dốc xuống để MA 200 có thể quay ngược lên thì cậu vàng sẽ cần mất thời gian M200 tạm thời sẽ là điểm cân bằng tức là điểm để cậu vàng giao động con lắc nhá vùng 1850 này sẽ là cộng trừ 560 đô cậu vàng sẽ giao dụng động con lắc quanh đây tích lũy đủ lực thì sẽ breakout lên đó là chiến lược về cậu vàng à, còn đối với ờ, chỉ số thì chỉ số Dow Jones sau một tuần tạo ra cây nến báo hiệu đảo chiều thì Dow Jones tuần từ vừa qua tôi rất hy vọng là Dow Jones sẽ đi xuống mạnh nhưng ngược lại Dow Jones xuống đầu tuần và lại rút chân cuối tuần thực ra Dow Jones với chất này thì vẫn đang ra thế đi ngang do vậy hoàn toàn chúng ta vẫn có thể canh khi Dow Jones điều chỉnh trở lại phục hồi trở lại vùng 347 348 chúng ta bán và chúng ta dừng lỗ qua cái đỉnh hôm trước 352 còn ngược lại nếu các bạn cẩn thận thì các bạn chờ Dow Jones thôi khi nào Baron đóng cửa breakout đóng cửa dưới 334 thì chúng ta bán nhé thì lúc đó chính thức gáy xem Nasdaq thì vẫn tạo mô hình hai đỉnh thôi Tuy nhiên Nasdaq hoàn toàn có thể tạo mô hình ba đỉnh với cái xu hướng phục hồi này thì Nasdaq tuần tới chúng ta ngồi xem thôi không làm gì cả. S&P 500 cũng vậy, tương tự Dow Jones thôi đá ra cây nến đảo chiều người treo cổ rồi nhưng chưa chết nếu mà SP500 có xuống test lại đỉnh 42 4.200 cộng trừ 12 với giá thì chúng ta bán chúng ta dừng lỗ khi phá qua 42.260 phá qua đỉnh thôi còn nếu không các bạn có thể cẩn thận các bạn đợi khi nào SP500 phá qua 4.090 đóng cửa phía dưới thì chúng ta bán nhé khi đó gáy chen dầu thì tuần qua phá chen rồi dầu đang test lại chen nhá test lại chen ở khu vực 64 đấy đóng cửa dưới 63 rồi là chúng ta canh bán rồi bạn nào mà vào bán 63 rồi thôi tiếp tục giữ trạng thái không thì tuần tới các bạn đây các bạn nhìn thấy chen đang dốc dần lên các bạn sẽ canh bán quanh vùng 64 645 thôi à, đối với dầu thời điểm này chúng ta nên dừng lỗ hai giá còn chốt lời tầm 7 10 giá Uzi thì đang không biến động mạnh có lẽ chúng ta nên ngồi ngoài xem à, u cạc thì UCAD thì ờ, xuống xuống thì đang rất là rõ rồi tiếp tục chen xuống tuy nhiên à, hai tuần liên tiếp à, xuống với mức độ rất thấp và lắc ra cây doji nhiều khả năng u cạc sẽ có một nhịp hồi và chúng ta canh nhịp hồi của u cạc để chúng ta bán thôi cá nhân tôi đánh giá là u cạc nếu hồi trở lại hiện nay đang là 1.2065 nếu hồi trở lại khu vực 1.20300 1.20320 thì chúng ta sẽ bán đối với EU EU thì tuần tới có lẽ chúng ta không giao dịch bởi vì USD có xuống lên nhưng mà tín hiệu uh, ờ, EU thì vẫn đang ra chen lên do vậy chúng ta không ưu tiên bán xuống AU cũng vậy GU thì đang có xuống tiếp tục lên do vậy nếu đô la lên thì sẽ tạo ra áp lực điều chỉnh của GU thôi à, nếu GU điều chỉnh nhá chúng ta sẽ vẫn canh mua GU ở quanh 1.4 cộng trừ 10 pip nhá các bạn dừng lỗ cho tôi 60 pip còn chốt lời 200 đến 300 pip GG chúng ta không giao dịch thời điểm hiện nay ạ thì thị trường coi đang biến động mạnh do vậy tôi hướng các bạn có thể sang lướt sóng trên thị trường coi với thị trường forex và vàng hiện nay đang bình ổn thì tôi sẽ phân tích một số mã ờ, coi cho các bạn để các bạn có thể tham gia giao dịch nhé thứ nhất là BTC thì BTC sau khi tiến về cái khu vực là dưới 30.000 thì BTC hiện nay có thể gọi là BTC đã gáy trên tăng rồi à, ờ, BTC sẽ tiếp tục điều chỉnh à, mức điều chỉnh của BTC sẽ hướng đến khu vực là 26 27 ngàn đây sẽ là khu vực mua rất mạnh cho quý vị vì sau đó BTC hoàn toàn có thể phục hồi trở lại đây. trên chart daily thì BTC đã đóng cửa dưới MA 200 BTC sẽ tiếp tục hướng đến cái Fibo 618 nằm quanh 27.000 cộng trừ khi BTC tiến đến đây thì sẽ là hoàn thành sóng giảm A và sau đó sẽ có một sóng hồi B sóng hồi B sẽ hướng đến ngắn nhất thì sẽ bị hút về cái khu vực uh, span B của daily tức là quanh 47k còn dài nhất thì có thể hút trở lại test lại MA50 lúc đó MA50 có thể kéo xuống cái vùng 51 do vậy đây sẽ là hai khu vực 47 và 51 đây sẽ hai khu vực hồi trung hạn của BTC còn khu vực uh, 25 27k đây sẽ khu vực mua các bạn lưu ý nhé bởi vì sao khu vực 25 k là khu vực mua chúng ta nhìn trên chart daily trên chart weekly này ờ, hỗ trợ MA 50 đang đứng ở 27k ờ, trên chart uh, 2, 2 ngày thì hỗ trợ nó cũng nằm ở vùng 25 500 Đấy, do vậy tôi đánh giá rất cao khu vực 2627 k này. Khu vực này có thể chắc đứng được đà giảm của BTC và sẽ diễn ra một nhịp phục hồi. Đấy, trên chart ờ, hai ngày thì cũng đã bắt đầu xuất hiện tín hiệu xuất hiện mây uh, giảm rồi do vậy hoàn toàn cái khu vực ừ, BTC có thể có một nhịp giảm nữa trước khi phục hồi chart daily thì BTC hoàn toàn nằm trong xu hướng giảm rồi mây đen đang xuất hiện ngày càng mây giảm đang xuất hiện ngày càng dày do vậy là cái xu hướng ờ, của BTC giảm chúng ta sẽ không quá bất ngờ ờ, nhưng ngược lại là khu vực dưới 30k không phải là khu vực chúng ta canh mua nhé khu vực này là à, không phải chúng ta canh bán khu vực này là khu vực để chúng ta canh mua thôi mua ngắn hoặc ờ, là mua trung hạn bạn nhé còn khu vực chúng ta canh bán trung hạn sẽ khu vực 4751 đấy chúng ta lưu ý khi BTC test hai khu vực này nếu BTC test lên là khu vực để chúng ta canh bán chuẩn sẽ là khu vực 51 Đó, chúng ta nhìn cái kênh giá trên đỉnh nếu giá test dần lên nó sẽ tiến lên 51 52 thôi đó là về BTC à, ờ, đối với ETH đối với ETH nhé thì ETH sẽ tiến về cái khu vực quanh ngàn rưỡi ngàn sáu vậy vực lưu ý nhé ngàn tư ngàn sáu đây đây sẽ là khu vực hỗ trợ mạnh của ETH và nhiều khả năng ETH sẽ sẽ sẽ hồi ở khu vực này do vậy chúng ta tránh tham gia bắt đáy sớm cá nhân tôi đánh giá cao cái khu vực quanh ngàn rưỡi này ngàn rưỡi cộng trừ 100 này sẽ là cái khu vực mà uh, nhận được lực mua mạnh và nếu lực mua ở cái khu vực này hoàn thành đó vừa mua ở cái khu vực ngàn uh, rưỡi ngàn tư ngàn rưỡi này uh, hoàn thành ETH sẽ có một nhịp phục hồi rất mạnh quay trở lại khu vực 2.700 3.000 đó quay trở lại khu vực này 3.000 cộng trừ 200 giá thì đây sẽ là cái khu vực mà chúng ta có thể bán trung hạn tức là khu vực nếu ETH tiến lên vùng giá ngàn tư ngàn rưỡi sau đó phục hồi trở lại 3.200 3.300 thì đây sẽ là khu vực 3.000 3.200 đây sẽ là khu vực để quý vị bán trung hạn nhé cá nhân tôi đánh giá là ETH và BTC đạt đỉnh rồi đối với LTC LTC thì tôi đánh giá là LTC sẽ giảm quay trở lại khu vực tầm 110 120 sau đó LTC sẽ có một nhịp hồi rất mạnh trở lại vùng giá 270 300 trước khi giảm xuống vùng giá 6x do vậy cái khu vực uh, 100 120 này sẽ là khu vực quý vị canh mua nhé Nói chung là coi thì hiện nay thời điểm này nếu chúng ta bán thì bán ngắn thôi nhưng quý vị lưu ý là không ưu tiên lệnh bán bởi vì giá đã giảm được đến 70% rồi còn 30% cuối cùng thôi nên các bạn không phải bán dài các bạn bán thì phải bán ngắn và đặt dừng lỗ vào nhé ưu tiên mua trung hạn khi giá điều chỉnh xuống uh, tầm uh, 20 20 2 30 phần trăm đối với BTC và 3 40 phần trăm đối với các uh, ăn coi khác đối với XRP USD thì XRP hoàn toàn có thể điều chỉnh trở xuống khu vực quanh 0.5 các bạn lưu ý nhé 0.5 0.6 trường hợp điều chỉnh mạnh quá đà nó có thể xuống đến 0.4 do vậy khu vực 0.5 cộng trừ đây sẽ là khu vực quý vị có thể mua dài mua trung hạn luôn cá nhân tôi đánh giá XRP chưa hết sóng XRP chưa chưa chưa hết sóng và sau cái nhịp điều chỉnh này XRP hoàn toàn có thể bước vào sóng mới XRP mới có sóng 3 sẽ bước vào một con sóng 5 tăng rất mạnh mẽ ít nhất là hướng đến đỉnh cũ 3 đô do vậy quý vị hoàn toàn có thể canh mua mã XRP này quanh vực 0.5 cộng trừ mua trung hạn luôn đấy đối với BCH BCH thì sẽ điều chỉnh khá là mạnh Tuy nhiên cá nhân tôi đánh giá BCH chưa hết sóng nhá BCH mới ờ, song song sóng 3 nhiều khả năng BCH sóng 5 mở rộng là sóng mạnh nhất và BCH hiện nay thì sẽ hướng đến điều chỉnh quanh về quanh khu vực 400 500 Đấy, trường hợp quá đà có thể về 300 rưỡi sau đó thì cá nhân tôi đánh giá BCH sẽ quay trở lại tiếp tục tăng trở lại khi BTC phục hồi BTCH sẽ quay trở lại vùng 1006 thậm chí vượt đỉnh có thể quay trở lại vùng giá đỉnh cũ 4.000 Do vậy BCH với XRP tôi đánh giá rất cao là sau nhịp này sẽ tiếp tục tăng giá để lập đỉnh mới. Ít nhất là test lại đỉnh cũ. Đối với BNB thì cá nhân tôi đánh giá BNB lập đỉnh rồi. Đấy, BNB đặt đỉnh cao rồi. Thứ nhất là vì BTC đạt ờ, đỉnh rồi thứ hai là hiện nay thì chính phủ trung ương Trung Quốc là đang đàn áp tiền điện tử do vậy cái BNB thì cũng đang bị uh, uh, bị bị uh, cơ quan uh, quản lý uh, ủy ban chứng khoán của Mỹ điều tra về hành vi gọi là trốn thuế uh, rửa tiền do vậy cá nhân tôi đánh giá BNB nếu phục hồi điều chỉnh xuống thì chỉ phục hồi kỹ thuật thôi nếu BNB điều chỉnh xuống nhá thì tôi đánh giá cao cái khu vực ngàn rưỡi là trăm tư trăm rưỡi của BNB nếu quý vị bắt đáy hiện nay BNB đang 290 như vậy BNB có thể giảm 50% nữa sau khi điều chỉnh về khu vực trăm rưỡi này BNB hoàn toàn có một cái sóng phục hồi trở lại vùng 400 trước khi quay lại giảm do vậy một mức tăng giá tầm gần 300% cũng là một mức rất tốt để quý vị có thể tham gia bắt đáy đó là một số mã ăn coi chính còn uh, đối với đó coi Musk đang rất là PR cho mã này đây Tôi thì không đánh giá cao mã này Tuy nhiên mã này cũng đang hot thì tôi cũng phân tích luôn cho quý vị à, cá nhân tôi đánh giá thì mã Dogecoin này đã hoàn thành đủ năm sóng rồi đặt đỉnh rồi nên mã Dogecoin sẽ không có khả năng tăng nữa đâu nếu quý vị là kỳ vọng thì tôi không kỳ vọng mã Dogecoin tuy nhiên ừ, khi mã Dogecoin mà điều chỉnh nhịp này mà điều chỉnh giảm về 0.1 0.09 0.1 thì sau đó Dogecoin hoàn toàn có thể hồi về 0.4 một mức tăng giá 4 lần cũng là một mức mà rủi ro mạo hiểm quý vị có thể chấp nhận được đấy nếu bo coi mà có về không thì tôi nghĩ không về không đâu có thể nó chia sâu hơn tuy nhiên nếu mức tăng trở lại thì nó sẽ tăng rất mạnh đây cũng sẽ là một con chó điên mà chúng ta có thể tham gia chúng ta bắt đáy bán này đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường chứng khoán vàng forex và à, tiền điện tử chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công